thôi thằng kia là đúng à à nó bắn ở trước mặt kìa đây hai thằng bên đây vắng rồi gần không à xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống đấy một viên nốc luôn rồi hay lắm một viên chết ôi chết luôn rồi <laughs> chết rồi <laughs> đúng rồi <laughs> trời ơi là thật phía sau bức tường phía sau nữa kìa xong phải không không không nó chỉ có sai đường đấy vào đây rồi có hồng hả à không còn thằng thế còn thằng còn thằng đúng rồi còn thằng vào thảo nào rồi clear rồi hôm nào không thấy kiểu nào đấy cái nhà kia này cái nhà kia là sắp hết ở đây à? nhà kia là ngoài ngoài bom không hết được gì rồi Ô trong này có người Trong này có người Đó Làm gì đó vậy lấy cũng ba đi cái câu câu câu nói chuyện của mình nhé cái này sẽ càng này này và các bạn bắn bắn dưới cằm này đó thấy chưa chết luôn rồi bên kia có một thằng vấn đề trước mắt xong rồi thấy chưa tên kia người nha mình nói về cái vấn đề gì không rồi chết luôn rồi thấy chưa đây là kỹ năng của mình đó đây kỹ năng này kỹ năng bắn lắm bạn nào không bắn được thì khó lắm giết bơm máu luôn đây top một kìa lên lên cổng luôn hay sao từ từ ở đây cứ ở đây xem nào chắc là công luôn thôi bởi vì là sợ lúc tí nữa tí nữa mà công là rất là khó bó vào ấy từ từ để tôi lên trước tôi chưa lên tới rồi rồi rồi tới rồi rồi mình lên á, nó chạy qua bên nhà kho một thằng còn thằng trên nhà đó à đúng rồi phát hiện rồi giờ đi không ơi nó đi rồi nó đi nó vô bò rồi trên nhà không còn đâu phải không rồi ờ có thằng à con, nó tả hơi ờ con thằng thôi thằng kia là đúng à à nó bắn ở trước mặt kìa đây hai thằng bên đây vắng rồi gần không à xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống đấy một viên nốc luôn rồi này lắm một viên chết rồi Ôi, chết luôn rồi <laughs> chết rồi <laughs> đúng rồi trời ơi dạ, thật chết kìa hai viên ôi ôi rồi rồi rồi rồi ủa xong rồi thằng phía sau của tường thấy thằng kia không có thằng phía sau bức tường phía sau nữa kìa xong hay lắm à đúng rồi đấy bắn vào chân nó này bắn đi một viên <laughs> <laughs> rồi một chân rồi một chân rồi cái gì đó cái gì đẹp đẹp thế nhỉ à không được đó Ô, à nó bắn ở bên kia thảo nào có người bắn ở hướng N ở đâu ở hướng N ấy sao nó bắn bắn không không nó chỉ có sai lùn đấy vào đây rồi vào hả à có còn thằng thế còn thằng còn thằng đúng rồi còn thằng vào thảo nào rồi clear rồi thảo nào không thấy kiểu nào You're getting low attacking here behind way. nice Get low attacking here. जो हो नहीं के उड़ा जो नहीं आ रहा है đấy trong nhà kia này trong nhà kia là Sao biết ở đây à? Nhà kia là ngoài, ngoài bom Cũng hết đường đi rồi Chỗ này à? Ô, trong này có người Trong này có người Đó Làm gì đó vậy Lấy cũng ba đi भूल गए हो